Thì hôm qua mình có nhận định cho tất cả anh em là cái trận Tây Ban Nha và Na Uy và cái trận Croatia và xứ Wales. Thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em thêm một vài trận nữa.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 có thể vào nhóm anh em chơi được nhiều kèo hơn nha thì bây giờ mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em cái trận cái trận thứ hai của vòng bảng à, vòng loại Euro nha anh em thì cái trận giữa Ireland và thằng Pháp diễn ra vào lúc 1 giờ 45 ngày 28 tháng 3. Thì hiện tại trên bảng xếp hạng của cái bảng này thì thằng Pháp đang đứng ở vị trí đầu bảng xếp hạng có 3 điểm sau 4 bàn thắng. Sau 4 bàn thắng sau một vòng đấu nha anh em thì thằng còn cái thằng um, Ireland thì anh em thấy Ireland chưa đá trận nào trong cái vòng bảng này thì Ireland đang um, không trận và đang đứng vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng nha anh em. Vị trí cuối bảng đó là thằng Hà Lan. Hà Lan đang đứng ở vị trí cuối bảng xếp hạng và âm 4 điểm sau uh, một vòng đấu nha anh em thì mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên nó chưa có một đội hình dự kiến cho tất cả anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần mà à, thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy cái thằng Ireland đang trong cái chuỗi thành tích rất là tốt trong những trận gần đây nha. Nếu mà tính trong 5 trận gần đây thì Ireland đã thắng được 3 trận và để hòa để thua hai trận, để thua trước Na Uy nè anh em, để thua trước Scotland. Thì cái trận thắng là thắng à, Amelia nè với cái tỷ số là 3-2. Rồi thắng với thằng Mata với tỷ số là 1-0, thắng là, là, là là VR với cái tỷ số là 3-2 nữa thì anh em thấy trong năm năm trận gần nhất của thằng Ireland á, thì à, đã hết ra tài hết ba bốn trận rồi nè bốn trận bốn trận với ba bàn thắng đổ lên chỉ có một trận với thằng Mata là tỷ số 1-0 thôi thằng Ireland này hàng thủ cũng không tốt mà hàng công hàng công tốt nhưng mà hàng thủ không tốt nha anh em bởi vậy trận nào cũng rất là nhiều bàn thắng còn bên phía Pháp thì anh em thấy bên phía Pháp à, trong cái thành tích gần nhất của Pháp thì Pháp à, vô tới World Cup mà vô tới chung kết thì anh, anh em cũng biết thành tích của thằng Pháp trong những trận gần đây rất là tốt rồi thì à, mình không bàn cãi gì nhiều về thằng Pháp nữa nha anh em mà mình tiến thẳng vào cái phần mà lịch sử đối đầu của thằng Pháp bằng Ireland trong những trận gần nhất thì trong ba lần đối đầu gần nhất lần đối đầu gần nhất là 2018 trận giao hữu giữa Pháp và Ireland thì Pháp đã thắng Ireland với tỷ số là 2-0 trước đó nữa trước đó nữa là 2016 Pháp với Ireland thì Pháp đã thắng Ireland với tỷ số là 2-1 trước đó nữa thì 2009 lúc đó Mbappe chưa có nổi đâu anh em Pháp thì còn rất là nhiều cầu thủ mới nổi đây thôi mới nổi đây cầu thủ trẻ đá rất hay thì lúc trước đó thì anh em thấy Pháp để hòa với Ireland với cái tỷ số là một đều trên World Cup World Cup 20 20 2010 nha anh em 2010 thì đó đó là trong cái lịch sử đối đầu của thằng Pháp và thằng Ireland thì mình sẽ tiến vào cái trận gần nhất mà Pháp thắng Ireland với tỷ số 2-0 diễn ra vào cái trận giao hữu 2018 nha anh em thì anh em thấy cái trận đó Pháp đang thắng với cái tỷ số 2-0 thì trận 2018 đã có ờ, Mbappe anh em Riru nè à, Nabi nè thì anh em thấy lúc đó um, Pháp nó chơi tung ra một cái đội hình rất là tốt nha anh em thì anh em thấy cái đội hình Pháp lúc đó tung ra cầu thủ đang nổi nhất hiện nay không là giống như Kylian Mbappe nè à, nè thì à, mình sẽ tiến vào cái phần mà trận đó hai này gặp nhau rất là ít thời gian thì trận đó Pháp ăn 2-0 trong hiệp 1 và qua hiệp 2 có nhiều sự thay đổi người thì Pháp sẽ không ăn nữa Pháp à, sẽ tung những cái cầu thủ à, dự bị ra nha anh em thì à, bốc bóc ba nè Dembele nè ra sân Griezmann nè anh em à, Kim Bembe nữa nè thì hiệp 2 Pháp giống như đang đã tập với thằng uh, Ireland này chơi thôi anh em thì chỉ cần ghi vào hiệp 1 hay không hiệp 2 Pháp sẽ tung những cái cầu thủ mà dự bị ra để đá thử đội hình thôi anh em còn góc thì anh em thấy góc uh, nghiêng về phía Pháp là chín quả bên phía Ireland chỉ có hai quả thì trận này anh em có cứ vào cái mã kèo thằng Pháp chấp góc cho mình thì cái tỷ lệ thằng Pháp có kiểm soát bóng rất là cao 81,27% và tỷ lệ hòa chỉ có 12,3% và cái tỷ lệ kiểm soát bóng của cái thằng hay lên hầu như là không thì anh em thấy cái trận này anh em cứ vào cái mã kèo mà thằng Pháp uh, chấp góc cho mình thì cái tỷ lệ anh em uh, ăn rất là cao thì anh em thấy trong cái trận đó Pháp nó cầm bóng tới 81% thì anh em thấy rồi thì anh em nằm Pháp chấp góc thì tỷ lệ anh em thua rồi hầu như không có luôn nha anh em thì um, đó là cái phần nhận định để mình thì mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên chưa có một cái đội hình dự kiến mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong trận này cho tất cả anh em luôn đây, anh em thấy cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là thằng Pháp đang chấp với cái mã kèo là một và tài xỉu chỉ có 2,25 thì nhà cái đánh đang đánh giá cái trận này Pháp có thể là ăn 1-0 đến 2-0. Thì um, nếu mà anh em á đang chơi chung trong nhóm của mình á, thì anh em cũng biết rồi chấp một không bao giờ mình vô. Anh mình sẽ gồng gồng chờ trận đấu ra sân 5 đến 10 phút nó có kèo 0,75 hoặc 0.5 thì anh em sẽ vào cái kèo 0,75 hoặc 0.5 thì cái tỷ lệ thằng Pháp nếu mà nó có ăn 1-0 hoặc 2-1 thì cái tỷ lệ anh em ăn rất là cao còn anh em vào cái kèo một này anh chị anh em chỉ có đường hòa rất là rộng luôn nha bởi vậy anh em muốn đầu tư mà chắc ăn nhất á, thì anh em cứ có cái trang để anh em chơi anh em chờ kèo nó tuột rồi anh em thả vào giống giống như anh em mà chơi ở ngoài qua thầu qua cọ thôi anh em chơi nhiều khi người ta đưa cho anh em một cái mã kèo 0,1,25 thì anh em bắt buộc anh em cũng phải vào rồi thì mình sẽ tiến vào cái phần gốc nha anh em phần gốc là cái trận này Pháp nó chốc tới 2 và tài gốc là tới 9.5 thì mình không khuyên anh em nên đầu tư vào cái mã tài gốc nhưng mà anh em có thể đầu tư vào thằng pháp nó chóc hai quả gốc được nè Đấy, thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu giữa ông Pháp và Ireland thì trận đó 11 quả gốc mà chín quả đã nghiêng về bên phía Pháp rồi. Thì anh em cứ đầu tư thằng Pháp chấp hai quả gốc cho mình. Thì cái anh em cứ nằm vào Pháp chấp hai quả gốc thì tỷ lệ anh em ăn rất là cao. Bởi vậy anh em nên nằm góc trận này mạnh tay nha. Thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em luôn để anh em có thể um, xem rõ được cái kèo hơn và mình chốt kèo cho tất cả anh em nằm nào đây đây mình chốt kèo bằng loại euro cho tất cả anh em giữa trận Ireland và Pháp thì cái trận này anh em cứ nằm cả trận Pháp chấp một thì mình để trên đây là cái tỷ lệ kèo đang thực hiện là cái kèo một Pháp chấp một nha anh em nhưng mà anh em nào mà chơi trong nhóm mình mình sẽ không cho anh em kèo vội nhưng mà mình sẽ báo cho tất cả anh em là gồng chờ chờ trận đấu diễn ra chừng 10 phút thì kèo nó sẽ tụt xuống 0.5 hoặc 0.75 lúc đó anh em vào kèo thì cái tỷ lệ anh em ăn nó mới cao nha còn anh em vào một um, pháp chấp một thì tỷ lệ anh em quà rất cao bởi vì mình không cho anh em đánh bội anh em đăng ký trang anh em chơi là anh em phải gồng anh em chờ kèo tỷ lệ anh em mà ăn rất là cao anh em mới vào thì à, cả trận anh em cứ vào góc chấp hai cho mình vào à, pháp chấp góc hai cho mình luôn nha anh em mạnh tay chủ yếu là anh em mạnh tay kèo pháp chấp góc nè cả trận nha anh em còn hiệp 1 hiệp 1 thì anh em vào pháp chấp góc hiệp 1 một trái luôn cho mình nha thì mình dự đoán Hiệp 1 phần Pháp sẽ không có bàn thắng mà qua hiệp 2 Pháp mới có bàn thắng thì uh, trong hiệp 1 mà Pháp đi giống như đi săn bàn thắng vậy đó là sẽ tấn công rất là nhiều, tấn công rất là nhiều mà không có bàn thắng thì sẽ nổ gốc rất là nhiều bởi vì anh em hiệp 1 anh em nằm mạnh tay thằng Pháp chấp gốc cho mình là ok trong trận này nha. Thì đó, đó là cái phần nhận định của mình là kèo của mình chốt cho tất cả anh em trong cái trận giữa thằng Pháp và thằng Ireland.